Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú Hề ST làm bóng bóng nghệ thuật Và ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình công chúa Elsa các bạn nhé Để tạo hình được công chúa Elsa chúng ta cần có bốn quả bóng màu xanh dương nhạt một quả bóng màu trắng 260 một quả bóng vàng và một quả bóng màu trắng 160 Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng màu trắng 260 lên nửa quả bóng quả bóng 160 màu vàng chúng ta thổi 2 phần 3 quả bóng tiếp theo quả bóng màu vàng chúng ta tạo một cái khóa hai ngón tay đây tiếp theo chúng ta tạo một vòng tròn khoảng ba ngón tay một vòng tròn bốn ngón tay quả bóng màu trắng chúng ta cột vào đây có một trắng chúng ta tạo một đoạn bốn ngón tay màu vàng này tương tự và cột vào đây có màu vàng các lẻ bốn tay luôn các bạn nhé chuyển qua bên này xong xuống đây màu trắng chúng ta tạo hai cái khóa nhỏ một khóa một ngón tay phần đầu của công chúa chúng ta đã tạm ổn chúng ta chuyển qua phần thân các bạn thổi quả bóng màu xanh dương nhạt này lên khoảng nửa quả bóng ta tạo một cái khóa hai ngón tay này tiếp tục chúng ta tạo một đoạn bảy ngón tay tiếp tục tạo một vòng tròn khoảng bốn ngón tay một cái khóa hai ngón tay một đoạn khoảng 5 ngón tay một vòng tròn bốn ngón tay một cái khóa hai ngón tay xuống đây đoạn này sáu ngón tay bằng với đoạn bên này các bạn nhé chúng ta thổi quả bóng màu xanh dương nhạt và quả bóng trắng 160 lên khoảng nửa quả bóng. Chúng ta cột chung lại với nhau. Chúng ta sẽ cột chung vào đây ta tạo còn bốn ở đây bên này tương tự bốn ở đây này cân đối nhau các bạn nhé chúng ta cột vào đây đến đây chúng ta tạo một đoạn đây ba ngón tay ta luồn luồn vào đây đây cũng đoạn ba ngón tay phần dư này chúng ta ngắt vào quả bóng màu trắng này chúng ta nhét vào đây banh ra một chút và như này vừa tới đây thôi các bạn chúng ta đo tới ở giữa tim đây đó là chúng ta tạo hai cái khóa một khóa hai khóa đây khóa chúng ta đo tới đây nhét lên đây một chút xíu các bạn quả bóng dư này chúng ta ngắt nhưng mà không bỏ các bạn nhé ngắt không bỏ ngắt giữ lại cột chúng ta chuyển xuống đây chúng ta tạo thêm một khóa đây thế này chúng ta luồn qua đây đây các bạn nhé luồn đây rồi chúng ta đến đoạn đây chúng ta cảm thấy vừa cái cổ rồi dừng lại và chúng ta hát đẩy và cũng vào đây phần này chúng ta xì hơi vào đây chúng ta cột đến đây để kéo cái cổ nó thẳng đứng lên các bạn tiếp tục ba quả bóng màu xanh dương này chúng ta thổi phun hết các bạn nhé từ từ các các bạn chúng ta sẽ xì chúng ta xì từ từ làm mềm quả bóng các bạn nhé rồi đây chúng ta cột lại chia đôi quả bóng này ra một tiếp tục chúng ta làm quả bóng thứ hai thứ ba tương tự này chúng ta đã bó ba quả hai ba đây chúng ta cầm ba quả vỏ đây ép lại đưa về chúng ta xoắn ok đây ta đưa cái này vào đây đưa xuống dưới luôn các bạn nha đưa cái khóa xuống dưới luôn Rồi bây giờ chúng ta kết cái này lại giống kết bông hoa hồng lớn các bạn nhé Để chúng ta làm cái váy của công chúa Elsa Bạn nào chưa biết thì có thể quay lại xem Ở ờ, cái video bông hoa hồng lớn trên youtube chú Hề ST e đã có rồi các bạn nhé Và bây giờ thì chú Hề cũng sẽ hướng dẫn nhưng mà làm nhanh hơn một chút Đây này chúng ta sẽ cột vào đây chúng ta bẻ cầm bây giờ chúng ta sẽ làm một bông hoa cho công chúa cầm các bạn nhé chúng ta có vào tay của công chúa Elsa và bây giờ chúng ta vẽ mắt cho Elsa Ok vậy là chú Hề đã vẽ xong mặt của Elsa Chú Hề ST làm được các bạn chắc chắn sẽ làm được Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chú Hề ST nữa nhé Xin chào thân ái và hẹn gặp lại